1 người ta yêu cầu là chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau. Và bài toán cho bốn cái mệnh đề tương với bốn đáp án A, B, C, D. Vậy ở đáp án A là hình có đáy là hình bình hành thì có mặt cầu ngoại tiếp. Đáp án B là hình chóp có đáy là hình thang cân thì có mặt cầu ngoại tiếp. Đáp án C là hình chóp có đáy là hình thang vuông thì có mặt cầu ngoại tiếp. Đáp án D là hình chóp có đáy là tứ giác thì có mặt cầu ngoại tiếp thì trong cái phần này các em cần chú ý cái điều kiện để một hình là có mặt cầu ngoại tiếp thì nếu là hình chóp thì đáy của nó phải là có một đáy của nó là một đa giác nội tiếp một đường tròn hay nói cách khác nó là có đường tròn ngoại tiếp nếu là hình uh, lăng trụ ấy thì đáy cũng là nội tiếp một đường tròn và hình lăng trụ ấy là phải hình lăng trụ đứng thì chúng ta cùng nhìn lại bốn cái đáp án này thứ nhất đáp án a hình có đáy là hình bình hành thì có mặt cầu hội tiếp cái này sai rồi hình bình hành thì chưa chắc đã nội tiếp một đường đường, tròn đúng không nhỉ thì trong cái bốn cái phần này thì hình thang cân hình thang vuông và tứ giác đúng không thì chỉ có hình thang cân là hình thang là một loại tứ giác có ờ, đường tròn ngoại tiếp do vậy cái hình chóp mà có đáy là hình thang cân sẽ là có mặt cầu ngoại tiếp. Như vậy ở trong ví dụ này, ví dụ số 1 chúng ta sẽ chọn đáp án B là hình chóp có đáy là hình thang cân thì có mặt cầu ngoại tiếp. Chúng ta cùng chuyển sang ví dụ số 2.